Zombie Apocalypse. Hello, xin chào mọi người nhé. Thì mọi người ơi, sau những cái ngày dài mệt mỏi mà em uh, quay diễn về những cái tiểu phẩm hài vlog ấy, rồi là những cái uh, video ngắn về những cái lĩnh vực trôn ờ, rồi nọ kia thì hôm nay em lại tiếp tục sản xuất một cái video mà nói về những cái ngành cưới hỏi các bạn ạ đấy thì chắc là như những ờ, vị khán giả mà đã theo dõi kênh của em trong ờ, suốt cái quá trình thời gian về trước kia thì chắc là cũng đã biết đến là cái công việc chính của em đó là làm về cái dịch vụ cưới hỏi như là quay phim chụp ảnh rồi chắp ăn hỏi đúng không ạ đấy thì hôm nay thì Ờ, cũng thực sự ra thì mấy ngày vừa rồi cũng rất là nhiều đơn hàng của uh, khách khắp nơi trên cả nước này đặt về những cái mẫu giáp mà như bên em sản xuất đây ấy. thì hôm nay thì em tranh thủ một chút thời gian để em review lại những cái mẫu cháp văn hỏi này những mẫu cháp rồng phượng mới nhất của năm 2021 này để để giới thiệu đến mọi người để cho mọi người được biết đến là à chúng ta bây giờ chúng ta làm ờ, về cháp ăn hỏi về cháp rồng phượng này nó rất là nhanh gọn mà nó rất là đẹp nó bền vững nữa thì tất cả những cái này thì như những cái video lần trước đấy em làm thì em đã giới thiệu đến ờ, các bác rồi đó là em được ờ, làm làm nó là bằng chất lượng xốp dẻo chất lượng xốp dẻo cho nên là nó rất là bền đấy với hai nữa là về những cái vảy rồng vảy phượng này ấy, thì thì là em cũng làm bằng cái chất lượng nhựa nó nó rất là tốt nó bền màu nó không đen màu bạc màu các bác nhá đấy thì cái này thì theo được cái ờ, theo theo cái thiết kế của em ấy, trong cái quá trình mà các bác vận chuyển cũng như là trang trí lên lên à, cái chắp phượng chắp rồng này á, thì nó rất là phù hợp mà nó thuận tiện cho chúng ta từ cái ờ, bước di chuyển cũng như là cái trang trí đấy thì sau đây thì em sẽ review kỹ hơn để cho các bạn được xem và đã biết rõ về là những cái chất lượng của cái sản phẩm mà em làm ra cho khách hàng như thế nào nhá thì đây à, những cái bộ này thì hôm nay là em cũng làm để ấy ờ, mang tính chất là giới thiệu là trước tiên là em giới thiệu đến mọi người để mọi người được biết đấy và sau đó nữa là thì xong cái cái video này thì em sẽ đem đi để ship cho tất cả những khách hàng mà đã đặt những bộ chất dòng tận bên em đấy thì các bác à, à, có nhu cầu thì nhớ bấm điện thoại và gọi ngay cho em số điện thoại ở trên góc phải màn hình nhé Ok các bác, đây em sẽ review kỹ cho các bác xem luôn Vâng các bác ơi, phía trước mặt các bác thì đây chính là cái chắp phượng Thì còn gọi là cái chắp phượng trên cao Cái chắp phượng trên cao này thì cũng được em thiết kế nó rất là là, là kỹ càng và chắc chắn Cái trước tiên thì em vẫn muốn nói đến với mọi người là về cái cái cái chiều cao cũng như là cái mẫu mã thì về chiều cao mẫu mã thì em cũng uh, thiết kế nó để thích hợp nhất cho các bác khi ờ, trang trí cũng như là vận chuyển nó tiện về cái phần đuôi phượng này nhá các bác nhá Về cái phần đuôi phượng này thì chúng ta có thể là uốn nắn Uốn nắn nó lên xuống được Đấy, có thể là bác nào mà thích cho nó thấp thì có thể là hạ thấp xuống Mà thích nó cao như này thì để cao lên như này Đấy, Nhưng mà trong cái quá trình em uh, gửi ship đi xa thì cho nên là em cho nó thẳng lên một chút Đấy, Đấy còn cái chất liệu thì đây như các bác xem đây Em làm bằng hoa Bằng uh, phượng thì em làm bằng hoa và và và và lá ờ, dứa này ớt này đấy còn xốp thì em làm bằng chất liệu là xốp dẻo luôn các bác nhé đấy ra đây là các bác thỏa con gà mái luôn vận chuyển thỏa con gà mái không bao giờ lo gãy đấy tất cả xốp bằng xốp dẻo và em thiết kế trên một cái khung sắt này như các bác thấy này nó rất là chắc chắn đấy em quay luôn đằng sau để cho các bác xem trên mấy khung sắt nó rất là chắc chắn luôn để cho các bác uh, khi chúng ta làm chúng ta di chuyển là cũng thỏa con gà mái luôn không bao giờ lo là gãy hay là gì cả đấy đây như các bác xem này những cái mối hàn này em hàn nó rất là là kiên cố chắc chắn cho các bác luôn đấy cũng như là là là cái chiều cao thì em cũng thiết kế để cho nó thích hợp nhất cho các bác khi uh, uh, chúng ta vận chuyển cũng như là làm mẫu cháp thì đây phía bên dưới gầm uh, ờ, phượng này thì là em có làm hai cái móc này để để chúng ta treo buồng cao treo buồng cao cho nó chắc chắn và cho nó hợp lý đấy chúng ta khi chúng ta cho cái mâm cháp thì chúng ta sẽ treo cuống cao xuống dưới này các bác nhé đấy là về sơ qua mặt à, hình thức con phượng đấy thế còn phía bên tay phải màn hình của các bác đây thì chính là mẫu rồng mẫu rồng này thì bên em cũng có rất là nhiều những cái mẫu rồng nó nó nó đẹp mà nó mới nhá <coughs> thì về cái chất lượng ạ thì em vẫn cứ nói đến để cho các bác yên tâm đó là chất lượng xốp dẻo các bác thao hồ vặn thao hồ bẻ không bao giờ lo gãy đấy này em bẻ cho các bác xem luôn không bao giờ lo gãy nó rơi rụng gì nhá còn về những cái phần ớt hay là cái vảy dứa đây thì được bên em làm bằng chất liệu tốt nhất cam kết với các bác là làm bằng chất liệu tốt nhất đấy và được gắn keo keo lến ờ, keo lến bên em làm thì bên em không làm những cái keo uh, chất lượng kém đâu mà toàn bộ là phải làm bằng keo đắt tiền bởi vì là trong cái quá trình gắn này thì nó không như là là là chúng ta gắn những cái bộ làm tạm thời mà đây là nó là thuộc dạng kiên cố cho nên là em gắn keo đến rất là là, là kiên cố luôn nên là không lo rơi dụng nhá đấy các bác thao hồ thao hồ mà vận chuyển thao hồ mà trang trí luôn đấy khi một cái mẫu cháp này mà chúng ta đặt lên một cái khay cháp và trang trí hoa quả vào nữa thì ôi thôi rồi luôn chắc là mọi người cũng nếu mà ai đã xem những cái mẫu chat bên em đã xem những cái bộ trang trí hoàn thiện bên em thì chắc là mọi người cũng biết rồi nó quá là tuyệt vời nó quá là chắc chắn an toàn luôn đúng không ạ còn đây thì những cái bộ này thì đây em đang ờ, đóng gói em đang đóng gói để ship vận chuyển cho cho cho uh, khách hàng của em ở khắp nơi luôn và đấy thì đây ờ, em chuẩn bị là là, là, là đem ờ, bưu điện vào vào lấy để ship đi cho các bác nhưng mà vì <laughs> cái quá trình là em muốn giới thiệu thêm cho các bác để cho các bác ờ, những bác mà đã đặt hàng bên em cũng xem là cái chất lượng em làm đấy và em đóng gói rất là cẩn thận đến lát nữa thì em sẽ cho thêm vào bao tải và làm gói ghém cẩn thận cho các bác luôn đấy thế sau quá trình mà mà mà di chuyển uh, ship về cho các bác á, thì yên tâm thì em cũng có có buộc thêm cho các bác là một ít phụ kiện kèm theo nhá các bác yên tâm buộc thêm cho các bác là ít phụ kiện kèm theo này ví dụ như là ớt vải này hoa này để trong cái quá trình ví dụ các bác làm lâu dài về sau này mà có bị rơi dụng mất cái nào thì có cái để mà thay thế luôn nhá đấy trong suốt quá trình mà các bác làm hàng mà có những cái điều gì thắc mắc hay là cần à, tư vấn thì có thể là ebook trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại trên góc phải màn hình của các bác đang xem đấy thì em sẽ ờ, luôn luôn uh, uh, sẵn sàng để phục vụ tư vấn cho các bác uh, một cách kỹ lưỡng nhất một cách uh, thoải mái nhất để cho các bác uh, làm trong uh, cái ngành chăm sóc ăn mỏ này được uh, yên tâm Đấy. với sự uy tín uh, hơn chục năm nay uh, làm về cái nghề rồng phượng này rồi thì chắc là cũng rất nhiều bác cũng đã biết đến ờ, tên tuổi của em ạ thì trong cái quá trình mà ờ, làm cũng như là là phục vụ cho các bác mà có gì sai sót thì cũng rất là mong được sự bỏ quá cho tất cả à, những cái điều sai sót của em các bác nhá đấy rồi bây giờ em trang cái này thì em đóng gói trong này rồi thì nó hơi hơi hơi kỹ một tí rồi đây review lại cái bên ngoài này một xíu cho các bác đấy các bác thấy không đây nha em em đang để trên cái ghế để cho nó cao để em em quay cho nó tiện thôi chứ còn ờ, để bên dưới thì đây như các bạn nhìn này đang nhìn đây nó nó rất là thích hợp nó thích hợp để cho các bác uh, vận chuyển cũng như trang trí à đây thì bây giờ em nói thêm một xíu nhá về cái chắp rồng này á thì khi các bác mà trang trí á thì ờ, có rất nhiều cách để các bác trang trí cho nó thích hợp một là các bác sẽ trang trí quả dưa quả dưa được khắc chữ để dưa để vào vị trí này nhá vị trí bên dưới chân này hai là vị trí này đấy khi mà các bác hai là cái vị trí này nhá đây, nhưng mà cái vị trí này là cái vị trí là đẹp nhất cân đối nhất mà em đã thiết kế còn những cái vị trí này những vị trí này thì là em à, em thiết kế để các bác có thể là để quả những quả lê quả táo quả cam đấy còn cái vị trí này thì các bác à, một là các bác cho em một quả lê mỹ một cho cho em một quả lê mỹ vào đây thì à, hai là cho em một chùm nho đấy và thêm bên này nữa bên này nữa thì bác có thể cũng là treo một chùm nho đây còn à, khi lên chát thì các bác cắm hoa ở cái phía mặt bên này nhá cắm hoa phía mặt bên này hoặc là cắm ở cái chỗ này cắm ở cái vị trí chỗ chỗ này chỗ sát cái đuôi lên này đấy và bên này treo quả dưa thì nó rất là thích hợp còn phía bên đằng sau cháp thì các bác có thể là cắm lá cau lá thiết nhá lá thiết mộc lan đấy và lá cau thì nó cũng à, phủ kín đi à, những cái lớp trống ở bên trong nó tạo lên cho chúng ta một cái cháp nó rất là hoành tráng nó rất là sang chảnh mà nhìn mà thực tế ra thì chúng ta lại gì chúng ta lại không bị trang trí quá nhiều nhưng quan trọng là cái chất lượng các bác ạ quan trọng là cái chất lượng mà chúng ta trang trí lên nó thôi đấy còn cái cháp phượng thì nó rất là đơn giản rồi bởi vì rất đơn giản ở cái chỗ là gì các bác treo buồng cao vào chỗ vị trí này các bác treo buồng cao vào vị trí này sau đó là nó đã đã chùm một vùng cao đây rồi và các bác có thể cắm hoa phía mặt bên ờ, bên uh, dưới gầm chân phượng này đấy và đằng sau thì các bác vẫn cắm xem lá thiết và lá cau nhé lá thiết mộc lan và lá cau nhé đấy thì sau khi là chúng ta làm xong thì như những cái video em cũng đã có review những video là những cái bộ cháp hoàn thiện rồi đấy thì chắc các bác xem các bác biết rồi trông nó rất là hoành tráng và nó rất là đầy đủ đấy thì nó chỉ là đơn giản là như vậy thôi và em vẫn muốn là giới thiệu thật kỹ cho các bác để các bác khi đã đặt mua hàng bên em thì các bác yên tâm là một điều là chất lượng hình ảnh mẫu mã em luôn là làm theo một cái phong cách mới nhất làm theo một cái mẫu mã mới nhất đẹp nhất để phục vụ cho các bác trong suốt quá trình làm nghề đó Vâng các bác ơi, thì đấy là hồi vừa nãy thì em cũng là review uh, mặt trước và mặt sau cái cháp phượng cũng như là giới thiệu để cho các bác biết là trên cái cháp phượng là chúng ta cần phải trang trí như thế nào, trên cái cháp rồng là chúng ta cần phải trang trí ra làm sao đấy. Nó cũng rất là kỹ càng rồi. Đấy các bác nào có những câu hỏi gì mà muốn hỏi về trong cái ngành cháp này thì có thể cho em xin một comment xuống bên dưới nhé thì em sẽ trả lời và tư vấn cho các bác đấy còn bác nào thấy hay thấy đẹp thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của em nhé còn bây giờ thì chắc là em xin ờ, phép để chào các bác và em ờ, đóng gói lốt để em ờ, đi gửi cho khách hàng đây vâng xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo xin chào